Dạ yeah. Hú. Quả đen Production Dạ yeah. Hú. Quả Tao là quả đen Dạ yeah. Tao là quả đen Dạ yeah. Tao là quả đen Để tao nói cho chúng mày nghe rõ Tao là quả đen Yeah Tao là quả đen Yeah Tao là quả đen Tao nói lại cho chúng mày nghe rõ Tao là quả đen Tao là quả đen Tao là quả đen Phải Nhưng tao đây đéo sợ bù nhìn Khi mà tao kêu chúng mày sẽ giật mình Giống như là vừa dẫm phải mình Khi mà tao ra chạy là chúng mày sẽ mải nhìn Khi mà tao nói là thằng nào ngu lìn Thằng đó sẽ phải nín và bị tao đít là thằng đó sẽ phải nhịn Yeah của tao nó gần hoa Mỹ Vần của tao nó tự do giống như là bức tượng Hoa Kỳ Tao ung dung ngồi trên mấy thằng béo ấu dâm đến khi nào cho nó lòi cả chỉ Mấy thằng ngu tư duy trì trệ Để tao mổ cho nó thủng màng nhĩ Bố mày đây đâu cần có fan Rap thì cái rap còn kệ mẹ trò chúng mày chửi lén Yeah Hú. Tao là quả đen Hú. Tao là quả đen Hú. Tao là quả đen Để tao nói cho chúng mày nghe rõ Tao là quả đen Hú. Tao là quả đen Hú. Tao là quả đen Tao nói lại cho chúng mày nghe rõ Mổ chưa một nhìn, mổ chưa một nhìn Có thằng bảo tao sáp giống như là đang đọc thơ Vậy thơ màu hay tao đem vô dép thì có làm sao ơ hay nhờ Cố với chắc được mấy cái punchline Nhưng ý nghĩa thì lại giờ Dặn trong được mấy cái câu chữ đến nỗi lòi ra cả cục kích mỡ Thôi tao khuyên cả lũ chúng mày Về nhà lại thì biết cho tao nhờ Chứ không diss nhau với tao thì lại sợ chúng mày là bỡ ngỡ Ôi trời ơi Phong của tao nó rất là kỳ dị Đéo giống thằng nào cũng đéo nâng bị thằng nào Vậy nên không thảo về một cái gì thì bớt phản lại Một nó fan là phong trào nhà của tao ai thích nghe thì ghé Không thích nghe tự khắc né Và tao đây cũng đéo thèm ke Để lại mấy comment xàm lồng Tao cũng chỉ coi là cứ thả trôi xong Vậy nên không cần phải tốn công kích Tao khi mà mồm mẹ mày Đã bị tao thông trị Yeah Oh Pit Tao là quả đen Dạ Tao là quả đen Dạ Tao là quả đen Để tao nói cho chúng mày nghe rõ Tao là quả đen Dạ Tao là quả đen Dạ Tao là quả đen Tao nói lại cho chúng mày nghe rõ Tao là quả đen Tao là quả đen Tao là quả đen Hú. Tao là quả đen Hú. Tao là quả đen Để tao nói cho chúng mày nghe rõ Tao là quả đen Hú. Tao là quả đen Hú. Tao là quả đen Tao nói lại cho chúng mày nghe rõ Mổ chiếc bồn nhịp Mổ chiếc bồn nhịp